mình làm vậy thì mình cũng bị hoài làm sao không nói, nói chung hồi hồi nhỏ đó lúc chị đi bán rồi lúc ờ, chị mới 13 tuổi hả à 13 tuổi rồi đi bán rồi xong rồi cái bán ờ, tại chị bán cũng đông lắm bán vừa bán công nhân vừa bán học sinh á nên cái số người nó đông lắm cho nên mình bán đồ cái nó nó nhanh nó, cái thao tác mình nhanh riết nó quen tay không có gì đâu nhìn cái cách chị làm nhìn chuyên nghiệp hơn đúng nhìn nhanh nữa nhìn ngon nữa hả thì có chung bình là 10 ngàn vậy đó còn như xoài mắm ruốc uh, là 20 ngàn xoài mắm xoài chấm á, là một mắm ruốc còn nước cắt là 20 ngàn rồi cà me đồ cũng vẫn 20 ngàn nhưng mà me hết me rồi hết mùa rồi ổng gài cũng mắc nhưng mà bán 10 ngàn à, không có bán lên xài chua không bắt đầu cái bỏ cái muối vô nhắc cái nát vô đó tới luôn vui lắm chị đó là chị kiều quá chị mới về luôn nói chung là xoài cốc của nhi nó bán rất ngon nhi bán rất lâu rồi bán uh, hồi lúc biết nhi là nhi đó là năm đó là mới mười mấy tuổi rồi à, khoảng 13 tuổi Yeah.